Rồi top 1 nha Nam ơi Quá hay Ok easy game Hello đi nha Hello Budi nha Hello Thanh Phong Đòn Hello con chim boy Ok Thanh Phong Đòn ơi dù thân xác ra rồi vẫn giữ mãi một lời ngại ngùng gì khó khăn chỉ chạy đạp say cho đời từng bi kiếp lô này hay luôn em ơi trận này đánh hay quá liên trả 145 quá dữ trận tông kia mà đường môn liên trả 145 trong tầm này đường môn đánh khá là ngon rồi nè anh xem này ủng hộ khải một like và chia sẻ cho anh em ạ à à, giết 208 164 NMC và thử 308 liên chạm 145 Hello Thanh Đào nha nay tấm 1 ok anh em ơi xe tiểu lý phi đao hiệu quả và anh Linh đúng rồi à, chào anh Khải nha máy ông kia farm NMC quá đúng rồi Nam nói chung thì ờ, anh em đang xem thì đỡ lại Khải like chia sẻ nha Nam hiện tại bây giờ thằng ờ, Khải có một thằng em nó đang like trực kênh YouTube ghè 81 ngáo anh em có thể ghé qua kênh ghè 81 ơi uh, ghè 81 gaming chứ anh em có thể kích qua kênh youtube ghè 81 gaming ủng hộ thằng em mình một like cũng như là một chia sẻ giúp nói giùm khải nha anh em ok và nói chung thì có khá nhiều anh em hỏi xích đồ khải khải cho anh em xem xích đồ này em ơi đây anh em ơi đây dạo giờ khải đang ờ, mang cái nọ thống kia anh em 4488 đó nói chung là video này khải muốn làm lâu là cho anh em xem rồi mà giờ khải mới có thời gian làm gãy sơ đồ là cho anh em xem trong cái trận liên đấu sau đây em trong cái trận tống kim vừa rồi thì liên trăm trăm bốn nha hiện tại khả năng mang cái nọ bốn bốn tám tám rồi đánh tống kim nè tại vì cái nọ này à, bên trong tống kim không cần tóc mọi người trong tống kim thì cứ sát thương cao phần trăm cao thì bem và nước lắc thì nó đạt móc hai mộ nè giờ vào tống kim cánh thì lên được 216 thì nó đạt rồi nè đó rồi anh em cùng xem này và đang có một cái nón phòng thủ 25 40 làm chậm sinh lực lực đó và cho chiên này kích dòng làm chậm bên dưới nha anh em chiên kháng mọc ờ, kháng lo này kích dòng dưới nha anh rồi ờ, áo áo thổ 40 40 chủng động và kháng băng sử lực lực thì đã kết cái dòng ờ, sát thương dòng 1 đó rồi bao tay thì đang sử hữu bao tay ờ, lệnh phòng thủ 23 sinh lực lực và đai lưng thì 1940 phòng thủ 19 và làm chậm 40 sinh lực lực nhẫn này thì thông pháp 12 và làm chậm 40 và khả năng ngọc bội mọc đã kết dòng 2 nha em đó ngọc bội mọc phản lôi 24 và sinh lực 130 mấy đó nhẫn này nhận thủy kháng hỏi dòng 1 và giày thủy kháng hỏi dung một top 40 về sinh lực đó phi dân trong những đấu này khải mang phi dân này. hiện tại bây giờ thì à, trong vừa rồi thì khải có mang cho mình đó là bốn kỹ năng rồi nè đó bốn kỹ năng hai và nhất cử trên đầu lại vòng băng chủ bốn kỹ năng đó chắc chưa đó nói chung sẽ đồ khải bình thường vậy thôi nè ít hôm sẽ đấu à, có xét uh, à, ăn ban với lại bông tiêu trong ban thiên tử thì mua đánh cho vui nè đó rồi anh em xem video thì đừng quên cho khải một like chia sẻ nè mà Dung xích đồ này khai hơn 20 triệu anh em à, Đây thiếu cái nỏ bơ ca ngồi đây anh em Đây nỏ bơ ca ngồi đây anh em Anh em chim ngưỡng nỏ bơ ca ngồi đó Tóc 20 sát thương 31 Kháng độc sinh lực và 94% Nỏ này cho đến bây giờ vẫn là nỏ xanh đồ một server Đó nha anh em rồi nói chung anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung vừa rồi thì Khải soi cho anh em xem xét đồ của đường môn của Khải trong trận đấu vừa rồi top 1 đã liên chạm 145. Nói chung cũng khá là lập kỷ lục cho cho Khải cũng như là trong cái làng zit rồi anh em xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ và đừng, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những buổi video tiếp theo từ kênh Khải nha mọi người cảm ơn em rất là nhiều